là con 71 này phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta tiếp tục ăn được con đề 71 này anh em nhé ngày hôm qua thì chúng ta chiến thắng được con đề 35 35 ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn được con đề 71 và lô khung anh em nhé lô khung của chúng ta cặp lô khung 3 ngày là 7227 ghép xiên thì ngày hôm nay xiên nó vẫn chưa ăn được Như ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 72 này ăn lô khung ngày 2 là 72 này anh em nhé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 thứ bảy hàng tuần thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình cũng muốn ờ, giới thiệu qua cho anh em về một cái kênh của người anh em mình chia sẻ lô đề ngay thì anh em cũng có thể là qua đấy tham khảo cho mình thì mọi người ờ, ấn vào cái phần tìm kiếm của chúng ta là soi cầu 666 kênh chính anh em nhé thì cái kênh này của ngày hôm qua của người anh em của mình chia sẻ thì cái chạm không và cái dàn đề của chúng ta là có con 71 này anh em nhé đó anh em có thể là sang bên này anh em tham khảo thêm cho mình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 con số thứ hai giải đặc biệt chúng ta ghép với lại con số thứ hai bộ số thứ năm của giải 3 thì chúng ta có đề lưu tuần của ngày thứ bảy này chạm 2 này bộ đề 23 ghép lần lượt thì chúng ta có 232 này 282 này 737 này và 787 mình sẽ kết hợp chạm và cái bộ đề để chúng ta lui anh em nhé thứ bảy ngày 14 tháng 1 này ngày đầu tiên đề về 21 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này tiếp tục ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 82 thì chúng ta đã ăn được con đề 82 này trong bộ đề 23 anh em nhé tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 28 tháng 1 thì chúng ta có bộ đề 24 và chạm 7 anh em nhé. Chạm 7 này. Bộ đề 24. Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 này và 797 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 28 tháng 1 này. Ngày đầu tiên đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này trong bộ đề 24 và ăn chạm 7 luôn anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. Ngày thứ hai này đề tiếp tục về 79. Thứ tư, thứ năm, thứ bảy ngày mùng 4 tháng 2 này thì chúng ta có chạm 4 và bộ đề 14. Ghép lần lượt thì chúng ta có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày mùng 4 tháng 2 này ngày đầu tiên đề về 94 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 4 này thôi tiếp tục ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 64 thì chúng ta đã ăn được con đề 64 này trong bộ đề 14 và ăn chạm 4 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần cho mình thứ năm này thứ sáu này thứ bảy ngày 11 tháng 2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 ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 58 thì chúng ta đã ăn được cái trạng 8 này tiếp tục ngày thứ năm đề về 43 thì chúng ta đã ăn được con đề 43 này trong bộ đề 34 anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này thứ sáu này thứ bảy này ngày 18 tháng 2 thì cái tuần này của chúng ta thì có cái trạng 4 và bộ đề 04 anh em nhé bộ đề 04 đường cầu này thì anh em có thể là kết hợp cho mình cả chạm và cái bộ đề nó cũng chỉ có rơi vào tầm 20 số thôi bộ đề 04 của chúng ta ghép lần lượt của chúng ta thì 040 này 090 này 545 này và 595 để chúng ta lui tuần anh em nhé lui đến ờ, thứ bảy tuần sau cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trồng trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đài lui tuần nô khung 3 ngày thì anh em để ý ở đây cho mình này lô khung 3 ngày của chúng ta lô khung của chúng ta gần đây cũng khá là ok phải không ạ ăn liên tục thứ bảy này ngày 14 tháng 1 anh em lấy ở cái giải nhất này kết hợp với giải nhì cho mình con 6 và con 4 hai con này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày để chơi chủ nhật này thứ hai này và thứ ba cặp 464 mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ bảy chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 64 này 64 của chúng ta về ở giải 3 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ sáu này ngày 28 tháng 1 của chúng ta thì có cặp 575 anh em nhé để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 57 anh em nhé 57 của chúng ta về ở dãy 3 này thì chúng ta ăn ngày thứ hai tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày mùng 4 tháng 2 của chúng ta thì có cặp lô khung 474 này. Để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 74 này anh em nhé. 74 của chúng ta về dãy 7. Tiếp tục khiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần. Thứ ba này, thứ tư này, 5 Thứ bảy ngày 11 tháng 2 thì chúng ta tiếp tục có cặp 4774 để chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 74 này anh em nhé 74 74 của chúng ta về ngay giải nhì này Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến Thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 18 tháng 2 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 6886 anh em nhé 686 anh em trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày để chúng ta chơi anh em nào đam mê về lô khung thì chúng ta cũng tham khảo về cặp 6886 này lui 3 ngày cho mình chủ nhật thứ hai thứ ba anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của đài lui tuần của ngày thứ bảy và lô khung 3 ngày anh em nhé thì cái đường cầu này của chúng ta thì uh, anh em nào mà thích ít số thì chúng ta vào cái bộ đề 04 này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi cẩn thận thì chúng ta đánh cả cái chạm 4 này cho mình anh em nhé tỷ lệ ăn rất chi là cao đường cầu đề lui của chúng ta thì gần đây thì ăn liên tục anh em nhé về cặp lô khung của chúng ta cũng vậy 6886 để chơi chủ nhật thứ hai thứ ba trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số thì chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé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 mà nhắc cho anh em là 500k mãi mãi không cần nọc lá gì cả mọi người chỉ cần like và bình luận ủng hộ kênh là được rồi anh em nhé và đâu anh em nào mà ăn được con đề 71 thì anh em và con lô 72 thì để lại cho mình một cái bình luận là lượt like để ủng hộ kênh anh em nhé thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta tiếp tục nuôi nó rực rỡ và thành công chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe may mắn anh em nhé thì uh,